Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi săn bot na nhân ngày kỷ niệm 8 tháng 3 Thì để đi săn bot na chúng ta sẽ di chuyển vào cổng na ở map Acheron Và đi đến cổng uh, ờ, Comaricness Transfer Đây nha anh em Và anh em có thể bật tạp lên để có thể nhìn thấy minimap và đi theo cho dễ dàng hơn hy vọng là hôm nay sẽ có một chút đôi gì đó có giá trị ờ ui quái này đậu phồng cạn đường anh hả cạn đường anh hả hy vọng là có bot à có không có không à trời ơi bị ăn mất rồi à đây đây đây để bot na đây nhanh em đây là con bot na nhanh em có maris khi anh em giết nó sau sẽ có được uh, có thể là penta việt nam mình hay gọi là xây thuộc tính ngoài ra là con có thể diệt được linh hồn của nó để nhận được một con pet đâu đây đâu đây mình phải là con máu một chút ui ui ui chết chết chết nguy hiểm chứ không phải đùa đâu mày đâu được bật mẹ con cứ bắt nó đi chưa? vùi bắp rồi bảo vệ rồi đẹp chơi đâu rồi Ui, nó sẽ để ra nhiều con nó sẽ để ra mình sẽ để lên hai con này nhé nhé à, và hai con này hai con fake rồi thì còn một con chín rồi để gì lắm thế sao nó lại để ra nhỉ sao nó lại để ra mình vừa giật được một con fake ui đau thế mày mày mày mày mày mày phách lỗ cũng giết này bị phịch ấy đau thế ai đang nhận tin cái gì đấy đang săn bót nhắn nhắn cút cút đây đây đây đây đây một socket golden lira socket 1 ui socket 2 socket 1 ui không có à, quả trứng đấy nha bạn không có quả trứng mà để có thể mở ra con pet để xem chúng ta sẽ có được gì đây Amper xây thuộc tính level 300 một socket rồi đánh ly hấp we up lumen lái hấp à cùn đun một socket lumen hai socket ok hy vọng là lần sau mình sẽ bạc một em khác để đi săn bot ra ở map Acheron này thì là có độ cao ngon hơn hôm nay quả là đen đủi bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo Yeah, rồi, tạm biệt.